clip này à, nói tiếp cái chủ đề à, nhận qua thì à, năm 2015 thì cái ở khách sạn Karen trước khi chờ máy bay về Mỹ thì có đến thấy cái tượng ở Bảo Hồ có dậm chân để mà thay đổi tại cái đó không có hợp thời với thời đại này nữa thì nó tiếp cái đó thì gần đây nhớ đâu khoảng năm tháng 2 tháng 2019 đó có bà Nguyễn Thị Thu vậy đó à, ra lệnh lấy cái à, chậu lê hương của Đức Thánh Trần á, Trần Đạo mình về đi rồi sau đó thì à, về đi mà không xin phép ổng về bị nhốt chứ bây giờ mấy ai giờ thấy cái chức bả đó thì nếu được mà có lòng thương dân Sài Gòn thương dân tộc cho bớt qua cái bệnh nạn này nè đang lúc cần mà à, quan trọng lúc nào quan trọng nên mang cái ly hương trở về đâu có gì khó đâu sẽ cậu tới cái là xong rồi bà con nó có chỗ gắn nhang rồi mấy vị thấy phải bù lọ lại cái lỗi xưa và mà, mà bất kính đó, lời khuyên thôi này không biết tiếng nói có lọt à, ai có duyên nghe được đó, thì trả có ly hương lại cho đức thánh trần đạo không có nên làm gì cái đó là trung quốc đó, nó ém mình đó. cũng giống như cái bồn binh cũng quệ cái hồ nước ngon lành đó, nó kêu lắp lại tụi nó là chuyên môn nó làm phong thủy này nọ để mà nó chấn ém mình cho mình không có sức kháng cự lại mà cứ ờ, mới sao mà cứ mấy chuyện là chuyện nhà của mình mà cũng để cho làm giống như vô nhà mình nó lấy bàn thờ ông bà mình nó ập ngược lại hết để hình ngược lại cũng chó để không nên ông bà đâu có theo hộ mình nữa đâu nghĩ mấy con này bất hiếu quá rồi đâu có hộ lắm thì giờ mà ông bà cũng từ bi mà thì uh, lấy cái ly hương để lại cho à, Trung Quốc á, về mặt phong thủy tâm linh đó, nó siêu giỏi lắm mình ngồi <laughs> mình nói cho bạn nó biết luôn nữa à, bữa là vụ vũ hán nó bệnh dân chết quá tập bình thì chui trốn còn cái người mà đi thăm biểu hán kỳ rồi mấy ngày hai bữa nay không phải như là người giả đó nghe làm nhiều người giả làm chục cặp trong bình điên chục nước cũng không lựa còn được mà đâu có gì khó đâu thời đại à, thẩm mỹ nữa bến giờ hai ngày nay bệnh vũ hán từ uh, bắc kinh tất cả thành phố của Tàu nó suối dần ra đường quá trời đông có triệu hai triệu người mấy triệu người luôn nó đông lại lại sám hối mà lại cứ đi mà lại về hướng đông bắc thì mấy cái clip trước thì có nói á con lần được thấy cổng thiên đình mở cửa ở hướng đông bắc á thì ở lại cha nó cũng biết sợ nghe thiên ma mà cũng biết sợ thượng đế nữa Ờ, kỳ này nó để mặt lại kêu dân ra lại nó và ảnh ở đang làm vậy đó ở trong khi nước mình không biết làm gì hết á thấy ờ, thấy mấy anh mình á đi vô chùa kiếm mấy ông thầy mà thật sự mấy thầy nó phải thầy đâu vô đâu có hiểu hiệu lực đâu ờ, thầy thầy nói mà không phải không có không có hiệu lực vô chùa lại gì trong đó có không á không có bằng chỉ nói là cái mà hữu hiệu nhất bây giờ đem cái ly hương tới để cho dân để dân mỗi người á, cái lực của người ta đông ngoài đường ấy chứ đâu phải mình làm chức lớn thế gian là mình có lực nó không phải vậy cái mỗi người có cái lực của riêng chỉ cần á, hàng trăm đuôi mùn biết thôi nhưng mà cái lực cái đức nó mạnh nó lại bằng nó, cái triệu người em xin được á cho nên cái lễ hương phải để lại của đức thánh trần đó là cái um, cái clip nhỏ nhỏ này là mục đích vậy trả cái ly hương lại rồi à, mấy cái đền thờ của đứa vua của mình á dọn sạch đồ lại nhang đèn đồ lại mấy gì rất là hiện hữu nói chuyện với mình hoài mà ông đang đây nữa nè bữa giờ mình nói chuyện tâm linh đồ hoài thì ờ, có làm mấy clip đổi gặp phật gặp chúa gặp này kia giờ mình sẽ gặp cái clip cái tiếp sau khi cái này sẽ gặp hải tặc hải tặc thái lan mình nhiều chuyện lắm à, cái này nghề này cũng nghề mới <laughs> cho nên nó hệ thống âm thanh đâu cũng chưa có biết điều chỉnh do mấy đệ tử nó làm nhưng mà iPhone mà không biết làm sao đi kiếm mua hoài mua không được cái gì đó bữa nay tìm được cục này nữa nghe cũng vừa thử luôn á để coi cái nào lớn tiếng không nghe bà con cầm len quá khiếu nại xin lỗi mới ra nghề lâu nay những người xung quanh á, ờ, hiểu mình nhiều á, ờ, cứ kêu mình ờ, viết sách Thế là nói nảy kia không thích mà vô đó giờ thấy đến lúc chướng mắt gai tai nhiều quá làm chuyện nghịch đời cũng giống như mình có cái clip qua bỏ lên đó mình biết rõ bác hồ mình đang đâu còn ở bên đây thì à, mấy sư phụ mình á vẽ hình bác hồ để ngạn phật trầu để kiểu đó là tổn phước vô cùng không có nên làm vậy nói chuyện đó mình nói ngược đời giống như cái vùng nghiệt ở nè Silicon Valley này nè sao đây biết có mấy ông thầy à, vợ con đùm để ngoài buổi tối còn ăn steak rồi nữa nhưng mà ban ngày đệ tử buông đóng chủ trì ở đây ai cũng hai ba cái nhà riêng ngoài chứ mà bắt tới quá hiểu rồi cái ờ, nhiều lúc mấy đệ tử mấy người đó lên núi còn chửi mình đó nói sao không thấy thiện chí đi chùa vậy chứ trời ơi tôi có một đống phật trên núi tôi lại muốn, muốn, muốn nghỉ cổ tôi rồi tôi đi chùa có tôi cũng có chùa của tôi rồi đây ít đi chùa đó tại vô đó mấy dòng linh đó, thấy mình nó mừng đeo mỗi lần nó đeo đó, khó chịu lắm kiểu tới tại cái, cái đeo gọi làm cho mình sần sần nhức đầu bu như kiến vậy mỗi lần mà bạn bè thân mất hay dòng họ mà vô nghĩa thì là phải năn nỉ nó tránh ra cho mình như ờ, bóng đèn nhé bu bu mét và năn nỉ tụi nó khôn lắm con lần là năm 2015 bệnh viện nó đang ngồi ngồi có đệ tử của bà Phật tử của bà bà chị nó có người này nhất định nó đi sao ôm từ Cần Thơ xuống hai tiếng mấy mà xin gặp ở Cần Thơ là mà 9 giờ rưỡi tối vậy mà nhất định là gặp mà đi sao âm xuống uống xong rồi lúc đó ngồi xung quanh tại mấy giống á mấy người mà bị nhập sát nhập động họ khôn họ có ngủ thông họ biết chạy suốt gặp mắt trợn qua trợn lại lại cho tôi xin theo ngày này hay đọc Phật thì mình sợ mấy vụ đó mấy anh sợ mà nó phiền cho nên không có đủ thời gian để nói chuyện chuyện với người thường không bao giờ nói nói chuyện với mấy cái thứ đó chết thì đại khái mình nói à, à, trả cái tượng trả cái ờ, cái chậu để hương lại để cho dân đốt nhang để cho có cái nguồn tại vì ờ, mấy vị xã hội mình đó nó mới trả lại thì cái ờ, bây giờ chị bữa chị Nguyễn Thị Thu thì chỉ ra lệnh về ờ, cái chậu đi giờ chị cũng đi rồi thì bây giờ không biết ai thấy trực đó đó cái clip này mình nhắn để cái người thấy trước đó đó thì ờ, đem trở lại đi nếu mà lỡ có đập bể thì làm mới ở chỗ gì đặt nó đó ở đâu thành Lam Sơn ở đâu chỗ nào ầm um, đặt đâu đó trả lại nên trả lại còn bên Trung Quốc bây giờ dân chúng của nó ra đường cả triệu triệu triệu triệu người thành phố nào cũng ra hết mà cứ đứng xếp hàng lại nha lại lại lại sám hối mà lại về hướng đông bắc đó là hướng của của thượng đế cái, cái, cái cổng thiên đình hướng đó nó khôn nó biết lại để mà nó làm ác thì cũng làm cho dữ mấy lãnh đạo làm ác đến khi mà cầu xin Phật với Thượng Đế suối dân <laughs> cũng ngộ còn mấy ông mình suối ờ, cũng không có biết không chịu suối nó thà suối dân đó, còn còn có là có chí hướng tốt rồi đó cho nên mình cũng đã bắt chước Trung Quốc từ xưa giờ thì cũng nên bắt chước theo đi nó nó biết suối dân nó lại sám hối thì mình cũng bắt suối dân mình ra lại à, sẵn nói chuyện này nữa hai ba ngày nay mình có cái nói này cả thượng đế mà nó công đoàn hối lộ mà cái đại tài thượng đế nó cũng đoàn hối lộ là sao mình có cái cái điện điện nô cha ngọc hoàng thượng đế để mình làm để mình à, xây bển ở trên tuốt trên đỉnh núi cấm tiệm bờ hôm đó. mà bữa giờ tượng bằng đồng kia làm đẹp lắm ba thước cao tượng cha tượng mẹ phật duy trì địa mẫu nghe qua thượng đế vậy mà cũng đoạn hối lộ nên uh, sợ giờ uh, à, bệnh đoạn nhiều không có tiền đưa nó bây giờ nó nhốt lại ở dưới chân núi giờ còn nằm kẹt ở chân núi thì, thì làm sao mà rồi à, Phật nào mà giúp nổi hai bữa nay vụ đó nữa tại mình tính à, làm xong cái tượng đó để cho kịp kịp lúc kỳ à, thanh lọc này là giờ tượng bị kẹt đó chuyện vậy mà cũng làm được đang bị kẹt dưới chân núi cấm cha lên không được mẹ lên cũng không được còn đang muốn nói bỏ nhà kho rồi nó lộn bây giờ ba bốn thằng đánh lộn nghe qua thằng coi khu vực đó thằng xã thằng phường ba thằng bây giờ cuối cùng không có lên nổi chưa đủ duyên ai bển là có công mà hiểu gán để đưa lên đưa lên điện bờ hôm à, có công đức thì bữa nào mình nói nhiều vụ này nhưng mà bữa nay cái clip này chủ đề chính là trả cái chậu lệ hương lại cho ngài trận đạo làm ơn để mà cho dân à, bớt ách nạn tai là gì đó